Tina thông minh quá các bạn ơi Tune đã phát hiện ra được nguyên nhân gây ra nấm da của Tina rồi Nguyên nhân gây ra nấm da của Tina là từ đây Từ cục xà bông này Tina rất thích chơi cục xà bông này Và đây là nước xà bông nhiễu xuống Từ cái chai xà bông bột này Cái nước xà bông bột trong đây cũng có nữa Rồi cái nước phơi đồ ở đây cũng có nữa Bởi vì Tina và TV sống gần một cái máy giặt Khi mà cái nước xà bông dơ này nó nhiễu lên lưng của tina rồi tina chơi ở dưới đây nè các bạn cái nền nhà dưới đây nó có xà bông dưới đây rất là dơ rồi bé lại đây bé chơi bé chay bé lết rồi bé bị viêm da ô oh da yeah. thì ra là con bị bệnh viêm da ở đây tôi đã biết rồi tôi đã biết nguyên nhân viêm da của tina rồi tại sao tivi không bị mà tina lại bị là đây dưới này rất dơ các bạn ạ à. tôi sẽ rửa sạch chỗ này đây à thì ra con khoái chơi xà bông nên con bị bệnh con hư quá à. rồi tôi đã hiểu nguyên nhân rồi chơi xà bông đó các bạn nuôi động vật các bạn phải hiểu nó như vậy luôn đó các bạn phải coi nó thích chơi cái gì nó thích làm cái gì các bạn phải hiểu rõ nó các đệ tử của tôi xem cái này hiểu rồi đúng không mai mốt các em phải phụ tôi chăm sóc rái cá nè nè coi trong cái hũ này sao bông ra quá trời nè anh hiểu con chơi ngu con chơi ngu thì con bị ngu hiểu không tina rồi tina nè ok xong rồi